các bạn có thể nhìn thấy những cái con cá rô biển sọc xanh ở đây nó rất là to cái bà này bà cũng câu cá luôn mình tưởng là bà cho cá ăn là bà cho cá ăn là bà dụ cá tới xong rồi bà quăng mọi câu xuống để bà câu cá lớn trời ơi má ơi hàng chi mình quay phim bà không dám quăng cận xuống nữa bà sợ bây giờ mình sẽ nói với mấy bạn cá của mình là hãy đi hết đi đây coi nè